Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với kênh youtube của Điện tử Điều khiển nghe nhìn Hải tuân Thì ờ, thưa anh em, thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi bài bịp một cách hiệu quả phải không ạ Thì ờ, dòng sản phẩm nào đơn giản, dễ chơi và dễ sử dụng nhất Và thị trường có những cái dòng sản phẩm nào thì anh em hãy ấn đăng ký kênh của Tuấn Macao để vào xem để biết được tất cả các dòng sản phẩm và anh em sẽ lựa chọn cho mình một cái dòng sản phẩm à, thích hợp nhất nha anh em thì à, thưa anh em à, còn hôm nay trên video này mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái dòng sản phẩm à, cờ bạc bịp mà có thể gọi là ừ, mới nhất đơn giản nhất và dễ chơi nhất à, trên thị trường hiện nay chỉ cần anh em đưa được những cái bộ bài này vào này anh em những cái bộ bài này được mang tên là bài kính áp tròng thì khi khi anh em đưa được cái bộ những bộ bài kính áp tròng này vào thì mình đảm bảo với anh em luôn là anh em chơi các bộ môn như liêng thì anh em sẽ biết điểm người ta chơi ba cây thì anh em sẽ biết điểm và các uh, uh, lốc phỏng thì anh em sẽ biết được bài người ta có những cái gì Đấy, rất là đơn giản Đấy. nếu mà anh em chơi xì thì anh em sẽ nhìn được bài nào thì đấy rất là đơn giản này anh em nhìn này đây là một bộ bài kính mang tên là bài kính áp tròng để chơi được bộ bài kính áp tròng như thế này thì anh em ờ, cần cho mình là một cái bộ kính áp tròng thì ờ, thưa anh em đây bài kính áp tròng này không khác gì bài chợ bình thường đúng không ạ còn đây là <coughs> bộ một bộ kính áp tròng hộp gỗ ngoài mẫu hộp gỗ ra thì bên Tuân Macau còn cung cấp các dòng cao cấp hơn như là hộp da hộp uh, nhôm đây là hộp nhôm của Mỹ đây anh em nhìn này đây là tất cả các dòng sản phẩm uh, kính áp tròng cao cấp ừ. nhỏ gọn dễ chơi dễ sử dụng với cái này anh em thì dòng này thì anh em sẽ có hai len kính ở bên trong xin lỗi anh em là nó được niêm phong rất là chặt chẽ thì mình không thể mở ra cho anh em xem được thì nó sẽ gồm hai cái len kính à, hai tròng bên trong và bộ dụng cụ hỗ trợ đeo rất là nhỏ gọn này Đấy. rất là nhỏ gọn hộp da Đấy. rất là chắc chắn luôn chống rung va đập chống sóc Đấy. bảo vệ mắt kính của anh em Đấy. hộp nhôm cũng thế thì mình sẽ mở hộp một Ờ, cái hộp ờ, gỗ ra để cho anh em xem là bên trong nó sẽ có những cái gì đây thưa anh em đây là một ờ, hộp kính áp tròng bên trong sẽ gồm có hai cái mắt kính và một bộ dụng cụ hỗ trợ đeo vào gấp cho anh em cách đeo kính áp tròng thì rất là đơn giản thôi anh em biết đấy, con gái hay đeo mắt đeo len đổi màu đeo mắt đổi màu rất là đơn giản chẳng nhẽ có gì đâu mà anh em mình không đeo được đúng không anh em đây này đây giới thiệu anh em cái len kính nó như thế này um, tí nữa mình sẽ cho anh em xem mình có một cái len kính rời ở ngoài tán nhỏ ra rồi thì mình sẽ cho anh em xem thì đấy rất là đơn giản như thế thôi nhưng mà càng đơn giản thì nó lại đem lại một cái hiệu quả lại càng cao đấy. <coughs> chỉ cần anh em đeo hai cái len kính vào anh em đưa được bài vào nữa là cuộc chơi của anh em coi như là chấm hết rồi đấy, nhìn được điểm biết được điểm đấy. <coughs> không khác gì đang anh em đang đánh bài ngửa anh em ạ thì à, đây mình sẽ cho anh em xem này Đấy. mình sẽ úp bài úp sẵn bài ra đây bài này là bài kính áp tròng nhé không khác gì bài chợ bình thường đâu anh em tí mình sẽ đọc điểm từng lá một cho anh em à, đọc uh, từng lá một cho anh em xem cho có chuẩn xác không nhé Đấy, thưa anh em mình xếp bài ra đây Đấy. mình sẽ đọc từng lá một anh em nào mà <coughs> chưa tin tưởng hoặc là muốn thử hàng thì có thể lên trực tiếp cơ sở nhé bên mình có hai cơ sở một là bến xe miền đông và hai là bến xe mỹ đình thì uh, anh em gần cơ sở nào thì hãy lên cơ sở đó nha anh em thì uh, <clears throat> hotline trên màn hình kìa anh em cứ kết bạn facebook zalo hoặc là alo trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em đấy thấy chưa <clears throat> đây là một mẫu bài kính áp tròng này và cho bao test bao kiểm tra bao trẻ thoải mái nha anh em đây giới thiệu anh em đây là một cái len kính áp tròng này mình đã dán vào mắt camera để cho anh em nhìn và cảm nhận Đó, anh em thấy không em có thể nhìn được không ạ Đấy, anh em có thể nhìn được qua camera thì nó sẽ hơi mờ một chút nhưng mà bằng mắt thường anh em nhìn thực tế nó sẽ rất là sắc nét Đó và mắt thường thực tế thì anh em nhìn rất là sắc nét ở đây tôi nhìn thấy rất sắc nét để mình đọc từng lá bài một cho anh em nhé là năm này à, năm này là năm cơ này 10 cơ này 5 cơ 10 cơ này tiếp đến là hai này anh em nhìn này là hai này Đấy, tay mình mà trực tiếp mở nhé là hai này ok cho anh em tiếp là lá gì 6 này Đấy ký hiệu của lá 6 nhìn rất là giống số 9 anh em à, à, cẩn thận một chút nhé lá 9 thì nó sẽ cái ký hiệu khác à, là ba này đấy rất là đơn giản Vậy. là ba này rồi quy này à, là gì tiếp theo này rất là dễ chơi thì à, thế xuống à, phần bên dưới nhé phần bên dưới cho anh em này di này đấy. rất là rõ ràng sáng nét xuống hơn bên dưới cho anh em nhé là ba rồi ok 8 4 2 này là 3 và 2, 2 là tiếp theo là 2 là 3 mở cho anh em xem Đấy. rất là dễ dàng, dễ chơi dễ sử dụng đúng không anh em đọc chuẩn xác 100% thì thế khi áp dụng vào trực tiếp cuộc chơi này người ta chia bài xong thì anh em đã biết được điểm người ta rồi đúng không ạ chưa người ta chưa lên bài anh em đã nhìn thấy bài của người ta là điểm gì rồi rất là đơn giản như thế thôi Đấy. chiến thắng cuộc chơi một cách rất đơn giản Đấy. bài thế nào nhìn rất rõ ràng đây là lá ad này anh em nhìn thấy lá ad không Đấy. <coughs> kính áp tròng chơi rất là bền lâu này về bài kính áp tròng thì à, ngoài mẫu ca xanh này ra thì mình còn rất là nhiều mẫu khác rồng vàng rồng đỏ à, kim cương rồi những cái bài đặc biệt hơn một chút quả táo tàu thuốc đều có nha anh em chỉ cần à, khi anh em mua kính áp tròng mình sẽ tặng cho anh em một cái cây bài một cây bài là 10 bộ đấy anh em chơi thoải mái một cây bài kính áp tròng để chơi nhá anh em tết tư đến nơi rồi anh em hãy sắm cho mình một cái dòng sản phẩm thích hợp nhất để sử dụng nha anh em thì đấy rất là đơn giản như thế thôi thì à, Ờ, bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài và một con à, bộ bài kính áp tròng nữa là cuộc chơi của anh em tuyệt vời ờ, kết thúc ờ, là sẽ chiến thắng đúng không ạ thì đấy, anh em cứ liên hệ trực tiếp hotline của mình để biết thêm thông tin chi tiết nhé anh em anh em hãy ấn đăng ký kênh và khi anh em đăng ký kênh thì mình sẽ có rất nhiều khuyến mại cho anh em anh em mua hàng mình sẽ có thể giảm giá này hoặc là tặng anh em một cây bài thì cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào anh em